thèn lòng nhìn người tha phương có mấy ai nhớ đến cái hẹn này giờ người ta đầy xa hoa nhung gắm thơm tình duyên xưa nay đem vùi chôn tay trắng gió tay trắng man thì hỏi làm sao em không xa rời tôi phố cũ mình tôi đơn thân lẻ loi màn đêm bao vây sương thu hứng hờ gió nhẹ run đôi trăng lạnh hơn cô đơn tháng năm nhớ bước cùng ai đường mòn ngày xưa duyên tơ theo cánh hoa tàn lòng đơn đâu chỉ có tôi với mưa nhẹ rơi niềm tin đã vỡ phía sau kia bằng là ân tình Lờ đạp nhầm lên sườn dốc khi cạnh kia đau vẫn là chân mình Và rồi niềm u ái đâm nhiều sắc thái Cô gái khi xưa cũng không còn đấy Nước mắt lăn tràn hao bao lần khóc nỗi nhớ chớ quên khi ta còn say Khi em đi, anh biết, biết là em không về nữa Nhưng anh thương, anh tiếc, đừng chờ mong em ngoài cửa Nỗi nhớ mong nó đến tình cờ, tiếc nỗi tính từng giờ Cô nêu hóa thành thờ và rồi già yêu đến Người đã vội quên nụ hồng mình sao bờ môi nói thương xa nạn giờ phụ ta lôi văn ai chờ bạt tiền lời danh làm người u mê đêm thâu đã vắng mới nhớ bóng ai quay về cớ sao vây người thấy tôi vội vàng lướt qua đâu những câu ăn thề em hứa sẽ về làm phu thế nhưng đã không còn tánh tình thay đổi nói lại em chán chàng trai quê em đi về đâu lâu thật lâu mưa rơi thành nâu mà sao quên được câu vết thương ngày ấy không được khâu tình đơn phương anh tự vắt tim đau tự thắt nếu tay không được chặt một mình anh nơi đây là ngắt mây của trời để gió cuốn đi chẳng muốn liên tiếc chi nếu lấy thêm về vô vị cảm xúc dâng trào mặt thăm người đã vội quên nụ hồng mình trao bờ môi nói thương đường tình chung xa nạn giờ phù ta lôi văn ai chờ bạt tiền lời danh làm người u mê đêm thâu đã vẫn mãi nhớ bóng ai quay về cớ sao vậy người thấy tôi vội vàng lướt qua phố cũ mình tôi đơn thân lẻ lối màn đêm bao vây sương thu hứng hờ gió nhẹ run đôi trăng lạnh hơn cô đơn tháng năm nhớ bước cùng ai đừng mòn ngày xưa duyên tơ theo cánh hoa tàn lòng đến đâu chỉ có tôi với mưa nhẹ rơi